Sacombank SBS, cửa ngõ kết nối đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, thị trường tiếp tục sụt giảm dưới tâm lý bi quan và thận trọng đa số nhà đầu tư. Và liệu thị trường hiện nay có phải đang ở vùng đáy hay không là một câu hỏi được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm trong thời điểm hiện nay. Nhưng các chuyên gia vẫn tin tưởng rằng khả năng VN Index xương thủng 430 điểm vẫn rất thấp, cho nên dẫn cho rằng đây là thời điểm thích hợp cho các nhà đầu tư giá trị. Những thông tin về thị trường chứng khoán sẽ mở đầu cho bản tin hôm nay. Phần cuối bản tin cũng như thường lệ sẽ là những thông tin về thị trường tài chính và ngân hàng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thống kê từ sàn chứng khoán ACB, thị trường hôm nay ngày càng tiến gần hơn đến mốc hỗ trợ 430 điểm, trong khi thanh khoản có sự phục hồi mạnh sau phiên giảm đột ngột ngày hôm qua. Diễn biến phiên giao dịch hôm nay nằm ngoài dự đoán của nhiều nhà đầu tư khi chỉ số VNS sau khi khớp lệnh mở cửa đã giảm mạnh 6,19 điểm xuống còn 441,73 điểm. Thị trường tiếp tục đi ngang trong được khớp lệnh liên tục và dao động quanh mức 436 điểm thanh khoản hôm nay tăng mạnh và thị trường đi xuống cho tâm lý nhà đầu tư bán giá thấp và thậm chí là giá sàn bắt đầu xuất hiện, do đó đã kéo thị trường trượt dài đến cuối phiên. Kết thúc một ngày giao dịch, hơn một nửa các cổ phiếu được chuyển nhượng nhiều nhất đều giảm sàn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu của họ dầu khí. VN Index tạm dừng ở mức 434,42 điểm, giảm 13,5 điểm, tương đương mức giảm 3,01%. Giá thanh khoản tăng mạnh 103,5% về khối lượng và 47,7% về giá trị, và đạt hơn 42 triệu đơn vị tương ứng là 1.003 tỷ đồng. Toàn sàn có 299 mã giảm giá, trong đó có 144 mã giảm sàn, chỉ có 9 mã tăng giá và mã TFB là mã cổ phiếu duy nhất tăng trần. Còn theo thống kê từ sàn chứng khoán Âu Việt, chỉ số HNSDAQ đóng cửa giảm mạnh 4,69 điểm, tương đương mức giảm 3,63%, xuống còn 124,4 điểm. Có lượng giao dịch tăng khá mạnh so với ngày hôm qua, khi đã có đến 34 triệu đơn vị được chuyển nhượng, bao gồm cả giao dịch thỏa thuận với giá trị là 773,77 tỷ đồng. Phiên sáng nay có lực tiếp tục bán ra trên sàn HNX, hầu hết đều các cổ phiếu blue chip có nhóm quá lớn như ACB với 51.900 đơn vị, KNLX với 150.000 đơn vị, BVX với 70.000 đơn vị và VCG với 95.500 đơn vị. Những cổ phiếu được khối ngoại mua vào trong phiên này là ACB, NAG, S99, SSS. Tuy nhiên lượng mua vào rất ít không đáng kể. Việc khối lượng giao dịch tăng đột biến gấp hơn hai lần so với hôm trước đó, trong một diễn biến giảm mạnh như hôm nay, với lực bán gần như chiếm ưu thế hoàn toàn so với lực mua cho thấy tâm lý nhà đầu tư dường như đang diễn ra khá bi quan. Sự lo ngại đã làm nhiều nhà đầu tư lựa chọn phương pháp đứng ngoài thị trường là tốt hơn. Ngày 23 tháng 8 vừa qua, thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu Upcom có một phiên đảo chiều giảm điểm trong nửa cuối thời gian giao dịch. Chỉ số Upcom Index giảm xuống dưới mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6 trở lại đây. Có lượng dài giá trị giao dịch cũng sụt giảm mạnh thấp nhất từ ngày 16 tháng 6 năm 2010. Trong phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số Upcom Index tạm dừng ở mức 48,59 điểm, giảm 0,02 điểm, tương đương mức giảm 0,04%. Tổng khối lượng giao dịch đạt 183.249 đơn vị, với giá trị đạt hơn 2,5 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số Upcom Index dừng lại mức 47,87 điểm, giảm 0,74 điểm tương đương mức giảm 1,52%. Tổng khối lượng giao dịch đạt 265.049 đơn vị, giảm 40,4%, giá trị đạt 3,86 tỷ đồng, giảm 45,22%. Toàn thị trường có 15 mã tăng giá, 25 mã giảm giá, 4 mã đứng giá và 43 mã không có giao dịch. Cũng như thị trường khác, mấy ngày vừa qua thị trường cổ phiếu tự do OTC không có giao dịch nào được thực hiện thành công. Các môi giới cho biết tuy không có nhiều người đặt lệnh mua, song cũng ít có lệnh bán. Phần lớn nhà đầu tư trên thị trường OTC vừa qua đều đang thua lỗ nặng, nhưng nhiều nhà đầu tư không muốn bán rẻ các cổ phiếu của mình do chỉ bán được với giá thấp. Một số môi giới sẵn sàng mua vào các lô cổ phiếu nhỏ lẻ và với giá rẻ cho người cần tiền bán ra các lỗ. Các cổ phiếu ra bán trên mạng vẫn là những cổ phiếu có giá trị thấp và mệnh giá mua là không gặp nhau. Các cổ phiếu rao bán trên mạng vẫn là những cổ phiếu có giá trị thấp và lệnh mua và lệnh bán không gặp nhau ở các loại cổ phiếu có nhu cầu mua bán. Bên mua rao bán cổ phiếu Petronen ở giá dưới 20.000 đồng một cổ phiếu, công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ đại dương giá 26.400 đồng một cổ phiếu, cổ phiếu Sacomrill giá dưới 40.000 đồng một cổ phiếu, tương đương với giá của nhiều cổ phiếu bất động sản, chỉ có số tài chính tương đương trên sàn niêm yết. Cổ phiếu công ty địa ốc Đất Xanh của công ty con của công ty của Quốc Cường Gia Lai được khỏi mua với giá 15.000 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu công ty cổ phần phát triển nhà Đà Nẵng được khỏi mua với giá 19.200 đồng một cổ phiếu. Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính chưa có văn bản gửi các cơ quan thuế địa phương nhằm hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cách chia lợi tức cho các tổ chức đầu tư nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán. Cụ thể, trường hợp quỹ đầu tư chứng khoán chia lợi tức cho các tổ chức đầu tư thì phần lợi tức được chia của các tổ chức đầu tư không phân biệt tổ chức đầu tư trong nước hay tổ chức đầu tư nước ngoài phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất phổ thông hiện nay là 25%, trừ phần lợi tức được chia được thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước và lãi trái phiếu thuộc diện biệt thuế theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính cũng yêu cầu cơ quan thuế các địa phương hướng dẫn các công ty quản lý đầu tư chứng khoán khấu trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các tổ chức đầu tư theo mức thuế suất 25% và kê khai nộp thuế thay cho nhà đầu tư. thị trường đã có phiên đảo chiều giảm điểm sau những phiên bất ngờ vào cuối tuần trước với thanh khoản đứng ở mức khá thấp. Các công ty chứng khoán cho rằng thời điểm này thích hợp cho các nhà đầu tư dài hạn, còn các nhà đầu tư ngắn hạn cần thận trọng, kiên nhẫn và nắm tỷ lệ tiền mặt thật cao. Phiên giao dịch ngày 23 tháng 8 vừa qua cho thấy xu thế giảm vẫn đóng vai trò chủ đạo. Nhà đầu tư quay trở lại tâm lý nghi ngại sau phiên giao dịch đột biến của cuối tuần trước, thanh khoản tiếp tục sụt giảm mạnh cho thấy số đông nhà đầu tư thiếu niềm tin vào thị trường ở phía trước. Nếu không có những sự hỗ trợ làm thay đổi kỳ vọng của thị trường trong tương lai, thì sẽ có nhiều giá cổ phiếu sẽ phải giảm thêm dù đã cân bằng giữa mức rủi ro. Phiên đầu tuần không có nhiều tin quan trọng ảnh hưởng đến thị trường. Trên thị trường tiền tệ thì giá giảm nhẹ, tuy nhiên kỳ vọng vẫn tăng còn nếu xem xét cung cầu ngoại tệ vào cuối năm, tiếp tục có thêm công ty chứng khoán hạ phí giao dịch, lãi suất cho dây hỗ trợ nhà đầu tư. Tuy nhiên, những biện pháp này có lẽ sẽ không mang đến hiệu quả đáng kể khi lo ngại rủi ro vẫn đang chi phối nhà đầu tư. Nhìn chung các chuyên gia nhận dự quan điểm thị trường sẽ tiếp tục giảm nếu không có thông tin hỗ trợ cần thiết và sẽ xem xét lại khả năng hỗ trợ của chung đái của tháng 12 của năm trước. Phần công bức tin hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Tính đến hết tháng 7 năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 38,52 tỷ đô la, tăng 18,3% so với cùng kỳ của năm trước. Tính đến hết tháng 7, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước là 84,3 tỷ đô la, tăng 22,2% so với cùng kỳ của năm 2009, tương đương tăng 15,31 tỷ đô la và số tuyệt đối trong đó xuất khẩu là 38,52 tỷ đô la, tăng 18,3% và nhập khẩu là 45,78 tỷ đô la, tăng 25,7%. Giá trị xuất khẩu của trong tháng đạt 6,03 tỷ đô la, giảm 4,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 3 tỷ đô la, tăng 5% so với tháng 6 của năm 2010. Tính đến hết tháng 7 năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 38,52 tỷ đô la, tăng 18,3% so với cùng kỳ của năm trước. Giá trị xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 17,8 tỷ đô la, tăng 41,2% so với cùng kỳ của